Alo, à, chào các bạn, à, chào mừng các bạn đến với công ty à, du học di dân và định cư Đài Loan Quốc tế Cát Lâm. À, ngày hôm nay thì à, thay mặt cho công ty Cát Lâm chúng tôi xin à, chia sẻ cho các bạn về cái các hệ à, du học mà hiện nay Đài Loan đang mở ra để cho cơ hội cho các em học sinh đã tốt nghiệp ở Việt Nam cũng như là các cái con em của các anh chị em đang lao động và làm việc cô dâu hoặc là các chị em đang là người giúp việc, người hộ lý, khán hộ công tại Đài Loan có cơ hội được sang để du học và ngoài ra thì các em có thể tự uh, làm việc và tham gia các công việc của Đài Loan các công việc ừ, làm thêm để có thể tự trang trải cho bản thân mình uh, khi uh, đi uh, du học Đài Loan thì uh, đối với học sinh mà đi ờ, du học Đài Loan thì chúng ta có thông thường là chúng ta có 4 đến 5 cái kiểu du học như sau. Ờ, thứ nhất là ta đi theo chương trình du học hệ ngôn ngữ. Và thứ hai là chúng ta đi theo hệ đại học thông thường. Và thứ ba là chúng ta đi theo cái chương trình chuyên ban. Đến rồi thứ tư thì chúng ta đi theo chương trình uh, chuyên ban à, vừa học vừa làm ấy thì à, cái sự khác nhau giữa cái chương trình bốn cái chương trình này thì nó sẽ nằm trên thứ nhất là đặc điểm thời gian đào tạo thứ hai là bằng cấp yêu cầu ngoại ngữ quy định chuyển trường đối tượng theo học và chương trình theo học quy định cấp visa quy định cấp visa năm 2021 2022 quy định nhập cảnh đặc biệt dành cho những năm Covid 2020 2021 2022 ấy thế thì để tham gia được cái này ấy, thì điều tối thiểu ấy, là các em đều phải có cái bằng cấp 3 trở lên hoặc là các em có những cái bằng trung cấp bằng cao đẳng ấy thì à, chúng ta có thể tham dự những cái chương trình này Thế thì à, Cát Lâm của chúng tôi thì đã đưa rất nhiều học sinh sang du học Đài Loan dưới các cái hệ uh, du học ngôn ngữ, du học thông thường, uh, du học chính quy và uh, du học theo hệ vừa học vừa làm thì tất cả những cái này đều là những cái chương trình chính quy do các cái trường tại Đài Loan họ mở ra thì như các bạn đã biết ý, thì đối với những cái năm vừa rồi là năm Covid 2020 2021 ấy, mặc dù là tình hình à, Đài Loan à, cấm nhập cảnh đối với chương trình hệ ngôn ngữ thì Cát Lâm của chúng tôi vẫn đưa uh, rất nhiều học sinh à, đi sang theo cái chương trình hệ ừ, à, chuyên ban vừa học vừa làm à, chuyên ban quốc tế và đại học thông thường thế thì à, ngoài cái chương trình đại học thông thường ra thì chúng tôi còn đưa các học, học sinh đi sang theo cái chương trình của hệ à, cao học và các em học theo hệ à, tiến sĩ một cái à, đối với cái chương trình vừa học vừa làm chương trình quốc tế và chương trình đại học này thì nó rất là phổ biến và thường à, thì các em sau khi học 4 năm ra thì các em có thể lấy được cái bằng đại học chính quy à, do Bộ Giáo dục à, ủy thác cho trường cấp. Đấy. Thế thì điều kiện để đi sang cái du học các cái chương trình đại học, chương trình chuyên ban và chương trình vừa học vừa làm thì các em đều phải có những cái chứng chỉ TOCFL có nghĩa là cái chứng chỉ Hoa ngữ do Bộ Giáo dục Đài Loan cấp thì Cát Lâm chúng tôi cũng đang tổ chức được rất nhiều các đợt thi à, để tham dự các cái chứng chỉ này để các em có thể đủ điều kiện để đi du học à, Đài Loan. À, thế thì tuy nhiên thì à, từ năm 2022 à, và bắt đầu từ tháng 3 2022 trở đi thì à, có nghĩa là sau Tết âm ấy thì các à, các cái trung tâm Ờ, ngôn ngữ tại các trường đại học của Đài Loan sẽ chính thức mở cửa và đón nhận các em đi theo cái chương trình du học ngôn ngữ này. Thế thì ờ, như các bạn đã biết ý, thì chương trình học ngôn ngữ ý, thì nó có những cái ưu điểm tuyệt vời mà các cái chương trình đại học thông thường và chương trình đại học quốc tế những chương chuyên ban có thể là không thể bì được, không thể so sánh được. Ờ, đó là các em đi theo hệ du học ngôn ngữ ấy, thì các em chỉ cần phải lên lớp là trong một ngày là 3 tiếng và một tuần thì các em lên lớp là 15 tiếng. Thế vì tại sao nó hơn là vì thế này. Các em đi học hệ ngôn ngữ thì các em học hành à, rất là nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ tập trung vào học cái ngôn ngữ thôi. Và cái thời gian đào tạo của chúng ta là 2 năm 2 năm và 5 tháng. Đây có nghĩa là tối đa là 28 tháng. Thế thì các em sau khi học ngôn ngữ ấy, thì các em à, còn có rất nhiều thời gian ấy, thì các em có thể đi làm thêm và à, và đặc biệt là à, sau cái những cái thời gian mà các em sang Đài Loan một thời gian thì các em sẽ được cấp thẻ đi làm thế và uh, đi học theo cái hệ ngôn ngữ này đó là cái hệ mà rất nhiều người con em những người du học ở Đài Loan mong muốn được đi du học bởi vì là ngoài cái việc mà các em học ở trong một ngày 3 tiếng ra thì các em có một cái ờ, ưu điểm là các em có thể ở nơi những cái bố mẹ hoặc là anh chị em những người đang là cô dâu những người đang làm giúp việc những người đang làm lao động nam lao động xuất khẩu ở đấy hoặc những người làm khán hộ công nếu người ta có những cái nhà mà ở ngoài ấy, thì họ rất mong muốn là có con em đến ở cùng uh, gia đình Đấy, hoặc là những cái anh chị chị mà đã có con riêng ở Việt Nam mà sang đó lấy chồng Đài Loan ấy thì cũng có cơ hội để cho mẹ con được đoàn tụ với nhau nếu như là người mẹ uh, mong muốn con ờ, được về ở cùng với mình và được gia đình chồng mà họ đồng ý thì rất là tuyệt vời và đặc biệt là sau cái hệ ngôn ngữ này sau 28 tháng ấy thì các em có thể uh, lên học đại học um, các em lúc đó thì các em có rất nhiều sự lựa chọn là các em có thể học đại học thông thường à, các em có thể học đại học chuyên ban quốc tế nhưng Chúng tôi xin khẳng định rằng nếu các em tham dự được chương trình học ngôn ngữ này 28 tháng ấy thì các em có một trình độ ngôn ngữ rất là tuyệt vời rất là giỏi hơn so rất nhiều so với những em đi từ Việt Nam mà đi sang thẳng so với chương trình chuyên ban, chương trình hoặc là chương trình quốc tế hoặc chương trình đại học thông thường. Vì sao? Vì những em học ngôn ngữ này các em đã có 28 tháng để các em luyện tập trau dồi ngôn ngữ cũng như là các em đi làm ở những uh, bên ngoài ví dụ các em có thể đi làm những quán ăn này rồi các em có thể đi làm xin những công việc liên quan đến ờ, những cái nơi nào mà họ cần part time những học sinh làm tả công hoặc là những cái công việc liên quan đến chân tay khi mà các em ngôn ngữ chưa được tốt nhưng sau một thời gian các em học ngôn ngữ tốt ý, thì trong thời gian đó thì các em có thể làm rất nhiều công việc như các em có thể đi làm phiên dịch cho công ty lao động hoặc là có thể làm part time với trình độ cao hơn như là liên quan đến giấy tờ rồi liên quan đến máy tính hoặc là những cái việc như là dịch thuật thế thì nó sẽ thể hiện một trình độ rất là tốt đấy và à, cơ hội thì sau khi học đại học thì các bạn biết rồi là Đài Loan hiện nay là sau khi học đại học ấy thì các bạn ấy sẽ có thể có cơ hội được ở lại Đài Loan 6 tháng để tìm công việc làm và đấy là một cơ hội rất là tốt nếu như các em thực sự muốn mong muốn ở Đài Loan thì Đài Loan hiện nay thì lao động cũng như người lao động rất là thiếu rất là rất là thiếu đặc biệt là những cái người ở Việt Nam vì sao vì những cái người ở Việt Nam về nếu sau này không muốn ở Đài Loan mà các em muốn về thì các em sẽ có cơ hội để giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp ở Đài Loan đang đầu tư ở Việt Nam mà họ không có người Đài Loan cử sang thì họ rất mong muốn những cái người Việt Nam sau khi học ở Đài Loan quay trở về trở thành những cán bộ bậc trung cho những cái doanh nghiệp của Đài Loan đang ở Việt Nam. Như các bạn đã biết thì làn sóng đầu tư ờ, của nước ngoài, đặc biệt là những nước đất nước đến từ Hàn Quốc và Đài Loan thì họ tập trung rất nhiều ở những vùng như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, rồi đặc biệt là những cái tỉnh phía trong của Việt Nam như là Bình Dương, rồi Đồng Nai, rồi Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều những cái doanh nghiệp của Đài Loan hiện nay đang đầu tư và ừ, xin chúc các bạn uh, Uhm, cuối cùng ấy thì à, Cát Lâm xin gửi đến các bạn và trên đây là những cái chia sẻ của Cát Lâm để cho à, anh chị em ở Đài Loan, những người đang làm việc lao động ở Đài Loan, những người đang du học, những người đang định cư ở Đài Loan có cơ hội để đưa con em mình sang bên Đài Loan trong thời gian tới. Và đặc biệt là tháng 3 này 2022 thì Cát Lâm chúng tôi sẽ giúp đỡ học các học sinh, các sinh viên à, đi du học Đài Loan và chúng tôi sẽ hiện nay thì chúng tôi bắt đầu đã mở lớp chiêu sinh các em để các em có thể kịp đi vào tháng 3 2022 nếu mà à, phụ huynh nào à, có mong muốn đó thì hãy gửi học sinh đến các lớp chúng tôi nhé à, chúng tôi xin chúc các bạn thành công và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe xin trân trọng cảm ơn